À, xin chào anh chị nhà đầu tư, rất vui được gặp lại anh chị trong uh, cái, uh, cái buổi review lại thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. À, thì phiên giao dịch ngày hôm nay uh, anh chị có thể thấy rằng là uh, thị trường của chúng ta biến động trong một cái biên độ nó khá là hẹp. Đây ở đây chúng ta có thể thấy uh, trong một cái cái khung một giờ chúng ta thấy rằng là uh, trong phiên giao dịch ngày hôm nay là phiên cuối cùng của tháng thì khi mà cửa thị trường đã khá đã có một cái ờ, cái đà tăng khá là tốt trong cái ờ, sau cái phiên ờ, mở cửa à, tuy nhiên thì áp lực bán xuất hiện sau đó ở, ở từ khung 10 giờ chiều 10 giờ sáng áp lực bán xuất hiện và chỉ số cứ thế là giảm giảm trở lại trong đến cuối phiên và đóng cửa ở mức 1000 chỉ số VN Index đóng cửa mức 1342 điểm trong phiên hôm nay à, cái khối lượng giao dịch trong phiên ngày hôm nay thì cũng tiếp tục duy trì ở mức khá là thấp và tiếp tục sụt giảm so với ờ, hai cái phiên trước đó thì ở đây chúng ta nếu chúng ta nhìn thuần ờ, ờ, về nến thì chúng ta thấy rằng là sau một cái một cái phiên mà thị trường bị bán rất là mạnh đây cái phiên này là cái phiên mà chỉ số giảm gần 2% thì ba phiên gần gần gần đây thì để coi là ba cái phiên hồi phục lại sau một cái phiên giảm mạnh này tuy nhiên chúng ta nhìn ở góc độ hồi phục thì chúng ta thấy rằng cây nến đầu tiên là cây nến hồi phục với mức độ cái mức tăng hơn một phần trăm cái cây ngày thứ hai thì chúng ta thấy ờ, và cây ngày thứ ba chúng ta thấy cái gì chúng ta thấy rằng là cái thân nến nó gần nó rất là nhỏ rất là nhỏ cho thấy rằng là cái cái đà tăng cái đà hồi phục nó đang bắt đầu nó có hiệu dấu hiệu yếu dần và kèm theo đó là thanh khoản cũng thế thanh khoản nó cũng đối dần sau cái hai sau hai phiên vừa rồi cho thấy rằng là đến ngày hôm nay cái ờ, cái khi mà chạm vùng 350 này thì chỉ số vn index bị bán ngược trở lại cho thấy rằng là cái đà hồi phục của à, của ba phiên gần đây nó đang à, yếu đi khá nhiều so phiên ngày hôm nay à, và nhìn tổng thể hơn một chút thì chúng ta thấy rằng là cái xu um, cái xu hướng của thị trường đến thời điểm hiện tại thì nó vẫn chưa có một cái gì à, thay đổi so với à, thời điểm đầu tháng 9 khi mà chúng ta vẫn đi trong một cái ngang trong một cái biên độ từ 1320 cho đến 1360 điểm và trong cái khoảng thời này thì chúng ta có những cái um, cái kênh đến uh, bán mạnh và hồi phục trở lại à, ngày hôm qua ngày hôm, ngày hôm qua là ngày mà ờ, tổng cục thống kê đã công bố về cái GDP quý 3 trong đó thì GDP quý 3 đã tăng trưởng âm ờ, hơn 6% là cái mức mà mà giảm mà ờ, lớn nhất kể từ khi mà Việt Nam mà thống kê cái chỉ số GDP theo à, theo hàng quý và thị trường cũng đã phản ứng cũng không quá tiêu cực đối với cái thông tin này à, khi mà à, đa số thì các nhà đầu tư trên thị trường cũng đã biết đã nắm được là cái kết quả à, cái tăng trưởng GDP của quý 3 gần như là tăng trưởng âm À, còn à, tiếp theo thị trường sẽ có đón nhận một thông tin cũng không được mấy tích cực đó là cái kết quả kinh doanh quý 3 của à, của các doanh nghiệp trên sàn khi mà à, cái quý vừa rồi là cái quý mà hầu như các doanh các tỉnh thành lớn ở trên uh, toàn quốc đều uh, đóng cửa đều lockdown và các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong uh, trong cái um, sản xuất ba tại chỗ thậm chí có những doanh nghiệp còn uh, còn dừng dừng hẳn sản xuất do là tình hình dịch covid nó khoảng nó nó tiến triển khá là phức tạp do đó thì kết quả kinh doanh quý ba của các doanh nghiệp thì gần như là là là sẽ khá là tiêu cực và thị trường chúng ta cần phải chờ thêm một thời gian để chúng ta đánh giá xem cái thị trường nó phản ứng như thế nào đối với công ty đó ờ, như về tổng thể thì thị trường uh, vẫn đang trong một cái biên độ trong một cái giai đoạn thị trường không có xu hướng à, khối lượng giao dịch càng ngày càng sụt giảm à, do đó thì anh chị sẽ cảm thấy rằng là cái uh, giao dịch trong ngắn hạn là thời điểm hiện tại này, nó cực kỳ là khó chịu nó rất là khó chịu khi mà à, cổ phiếu nó gần như biến độ trong một biến động trong một biên độ nó rất là hẹp hoặc là cổ phiếu um, mua cổ phiếu và nắm giữ gần như cổ phiếu không bị động luôn thì đó là một cái gây ra một cái tâm lý nó cũng khá là là là là ức chế khi mà giao dịch ở cái thời điểm hiện tại chúng ta nhìn à, tổng thể thị trường thì chúng ta cũng vẫn thấy rằng là uh, thị trường chưa có một nhóm dẫn dắt chủ đạo để có thể mà mà mà giữ nhịp cho thị trường nhóm ngân hàng thì vẫn tiếp tục giao dịch ở một cái vùng giá rất là thấp và cũng chưa có sự cải thiện trở lại đáng kể của khối lượng giao dịch do đó thì cũng rất khó để có thể kỳ vọng nhóm ngân hàng có sự khởi sớm trở lại trong thời gian tới trong khi đó nhóm nhóm các nhóm cổ phiếu chứng khoán sau cái phiên bị bán mạnh thì những cái phiên hồi phục gần đây cũng khá là khá là yếu khá là yếu nên ai thế thì rất nhiều khả năng nhóm này cũng sẽ chịu áp lực giảm trong trong thời gian tới nhóm cổ phiếu ờ, về đến thời điểm hiện tại của thị trường thì chúng ta thấy là có hai nhóm cổ phiếu mà mà đến thời điểm này còn rất là tích cực đó là họ về nhóm cổ phiếu ngành thép trong đó có Hòa Phát và Hoa Sen hay là nhóm cổ phiếu về dầu khí chúng ta có gas hay là một vài cổ phiếu khác như PVD, PVS thì là những cổ phiếu mà còn tích cực đến thời điểm hiện tại à, do đó thì nếu anh chị nào mà có giao dịch thì chúng ta cũng chỉ nên tập trung vào vào những cổ phiếu này thôi thứ nhất là nhóm thép thứ hai là nhóm dầu khí và thứ ba là nhóm bất động sản trong đó bất động sản như trước chúng ta có trao đổi với cổ phiếu HDC thì cổ phiếu này vẫn tiếp tục à, giữ được cái đà tăng trong trong giai đoạn hiện tại thậm chí hôm nay cổ phiếu đã chớm vượt đỉnh trước đó uh, hay là một vài cổ phiếu khác như là Nam Long là cũng một cổ phiếu cũng có cái điểm tích cực đến hiện tại um, PNG thì hôm trước chúng ta có cho đột trong cái video hôm trước thì PNG hôm nay đã có một cái phiên tăng rất rất rất là tốt à, nên à, nếu anh chị đã tham gia được PNG trong phiên ngày hôm nay thì, à, thì rất chúc mừng anh chị còn nếu anh chị nào mà chưa kịp mua vào PNG thì chúng ta rõ ràng chúng ta phải chờ đợi rồi bởi vì sau một cái phiên tăng mạnh như này chúng ta thấy cái thân đến nó rất là lớn tăng uh, gần 6 phần trăm khối lượng giao dịch lớn thì thường thường uh, đây thường thường là sau những phiên đó thì sẽ có những cái cái nhịp điều chỉnh đây nên chúng ta hạn chế nếu ai mà chưa tham gia cổ phiếu này chúng ta sẽ chờ một nhịp điều chỉnh để chúng ta vào thôi chứ chúng ta không không nhất thiết phải mua đuổi ở những cổ phiếu này ok về ngành thép thì chúng ta có hòa phát hòa phát thì à, nếu anh chị nào mà chưa có cổ phiếu này thì hoàn toàn có thể cân nhắc mua cổ phiếu này à, trong phiên à, giao dịch à, sắp tới và chúng ta sẽ cái vùng là chúng ta có thể mua nó sẽ nằm ở đâu đó quanh vùng 52.5 cho đến 52 52.5 là cái vùng tốt để chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua vào cho cho cho cổ phiếu um, Hòa Phát này. Hoa Sen thì mấy phiên gần đây đang triển đang có dấu hiệu yếu hơn so với Hòa Phát, do đó Hoa Sen thì chúng ta có thể chờ thêm. Hoa Sen thì đang có cái vùng uh, quanh 44 này này, là một cái vùng mà cũng khá là vững của cổ phiếu này. Đây, chúng ta thấy vùng 44 này, 44 45 này, cái vùng mà chúng ta có thể kỳ vọng cổ phiếu này nó điều chỉnh trở lại nếu có sắp tới chúng ta mua vào và tương đương với đường EMA e của 21 phiên này là vùng giá 4445 um, cổ phiếu dầu khí cổ phiếu gas chúng ta thấy gas đang ở một cái vùng à, đỉnh trước đó đây ngày hôm nay chạm vào à, vùng này thì cổ phiếu nó bật chạm trở lại à, chúng ta nhìn về gas này chúng ta sẽ thấy được gì thứ nhất là sau một cái phiên tăng mạnh như này thì phiên ngày hôm sau thứ nhất là cái độ rộng của đế nó đã giảm lại rồi phiên hôm trước là phiên tăng 5,67% thì phiên hôm sau nó chỉ còn lại tăng là 1,79% và phiên hôm nay chỉ còn lại 0,21% và chúng ta thấy là khối lượng giao dịch nó tiếp tục nó suy giảm điều này cho thấy điều gì điều này cho thấy rằng dòng tiền trên thị trường rất là yếu thế nên nó không thể nào nó duy trì những cái phiên tăng giá liên tục và với một khối lượng tăng liên tục được do đó những cổ phiếu này chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể có cơ sở để chúng ta chờ đợi những cái vùng nó điều chỉnh lại đây quanh vùng 92 cho đến 94 này để chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào phiếu này thôi chứ chúng ta không nhất thiết chúng ta phải vội thì đến hiện tại để chúng ta muốn mua vào những cổ phiếu này bởi vì uh, chúng ta có cơ sở vì sao vì trước đó này, vùng này chúng ta đã thấy có ba lần này lần thứ ba xuống chạm vùng này và và đang có phần giá chúng ta hoàn toàn có thể chờ PVD PVD thì cũng thế PVD thì chúng ta cũng chưa nhìn thấy một cái cái khối cái, cái, cái dấu hiệu của việc khối lượng nó tăng gia tăng trở mạnh trở lại so với các phiên gần đây tức là cái động động lượng để cổ phiếu nó có thể tăng tiếp ở trong thời gian tới sẽ không nhiều đó những cái những cái vị thế này chúng ta có thể quan chúng ta quan sát chúng ta chờ những cái vùng giá thấp này thôi 21.5 đến 22 thì chúng ta có thể cân nhắc mua vào rồi chúng ta cũng nên mua mua, mua đổi những ờ, những cổ phiếu này cái PVS cũng thế PVS thì chúng ta thấy rất là yếu khối lượng giảm dần khối lượng giảm dần sau 3 à, phiên đó thì đó là những cái mà chúng ta có thể chờ những cổ phiếu này để chúng ta muốn mua thì phiên làm xong phiên này thì linh thấy có một cổ phiếu là Nam Long một cổ phiếu mà cũng khá là tích cực thì tại sao nó lại tại sao lại tích cực thì mình phân thêm ở đây một chút về để để anh chị có thể à, có thể um, nắm rõ hơn về cổ phiếu này chúng ta nhìn sang cái đồ bị ami này cho nó dễ nhìn đây thì chúng ta thấy Nam long như trước mình vẫn cho đồ thứ nhất nó đang là giao dịch ở vùng đó là cái tổ hợp của các các hai vùng hỗ trợ thứ nhất là đường trung bình đường đường đường trung bình động MA 50 này nhất cái thứ hai là cái đường uh, hỗ trợ nằm ngang quanh 42 này đó thì đó là đang cổ phiếu đang giao dịch trong vùng hỗ trợ này à, và một có một cái tín hiệu đặc biệt là chúng ta thấy rằng sau một cái phiên giảm này này cái phiên này là cái phiên mà thị trường giảm gần trăm này thì ngay sau đó Nam Long nó lấy lại toàn bộ cái cái cái phiên giảm đó thậm chí là chúng ta thấy một cái cặp cụm nến là một cụm nến gọi là bao trùm đây đây cụm nến này cụm nến bao trùm đây lượng giao dịch cũng tốt đó thì đó chúng ta hoàn toàn có thể chờ cổ phiếu này tức là chúng ta sẽ mở mua cổ phiếu này nếu giá trong các phiên sắp tới nó vượt trên vùng giá 42.5 là chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua vào đó, tức là chúng ta sẽ mua nếu giá nằm trên vùng 42 42.5 và chúng ta đặt cắt lỗ quanh cái vùng dưới này chúng ta có thể quản trị rủi ro những cái vùng dưới này quanh vùng 41 đến 42 à, chúng ta có thể cắt lỗ quanh vùng giá này thì đâu đấy và chúng ta kỳ vọng lên tầm lại quanh tầm 45 46 này cái giá chúng ta sẽ kỳ vọng cho một cái nhịp mà một là trên này thì rõ ràng đấy là một cái um, à, cái mức à, lợi nhuận trên rủi ro kỳ vọng cũng khá ok đây là một cái hội thì tiếp theo là về kim bắc kim bắc chúng ta cũng thấy rằng là à, cổ phiếu hiện tại đang giao dịch ở vùng đỉnh và cái phiên này là cái phiên mà công bố thông tin về việc là thủ tướng chính phủ của ừ, chủ tịch nước chúng ta ta sang mỹ và ký kết hợp đồng À, với các công ty ở Mỹ để thuê khu nghiệp của, của Kinh Bắc thế nên cổ phiếu đã đã, đã, đã tăng à, rất mạnh trong phiên này nhưng sau đó thì thị trường cái cây này này cây đặc biệt là thị trường bị giảm điểm này thì uh, Kinh Bắc cũng bị giảm 6% và phiên ngày sau ngay lập tức uh, uh, cổ phiếu đã lấy lại được cái đà tăng và đặc biệt hai phiên này chúng ta thấy gì hai phiên này chúng ta thấy là hai phiên mà có thể coi là hai phiên test cung hai phiên này hai phiên test cung khi mà thân đến đóng cửa một cái nó khá là hẹp thì là giảm còn tầm không chưa đến một phần trăm khối lượng giao dịch hai phiên này khá là thấp tức là ít người bán ra ngày hôm nay thì do đó nếu mà trong phiên sắp tới mà chúng ta thấy là Bắc mà trở lại trở lại đây tức là gì tức là nếu mà vượt cái vùng giá 44 4.2 ờ, ờ, đến 44.5 thì đấy là cái vùng mà chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua vào đối với phía Queen Bắc này um, thì đấy là hai cổ phiếu ờ, bất động sản mà linh nghĩ rằng cũng khá là ổn trong trong trong thời gian tới mà mà có thể quan tâm thị trường uh, giai đoạn hiện tại rất là thiếu dòng tiền do đó thì cái việc mà chúng ta lựa chọn cổ phiếu nó sẽ rất quan trọng cái đà phân hóa của thị trường ờ, cái đà phân hóa của thị trường đến uh, mấy phiên dịch gần đây nó càng ngày càng thu hẹp uh, do đó thì um, cần phải lựa chọn cổ phiếu cực kỳ kỹ uh, và chúng ta cũng phải chủ động trong việc mà chúng ta mua cổ phiếu nếu cổ phiếu đấy đó nó đã xác nhận tín hiệu tránh trường hợp chúng ta mua đuổi thì khi đó cái lợi thế của chúng ta nó sẽ bị bị bị, bị mất đi khá nhiều uh, tập kết lại à, thì phiên uh, thị trường ở thời điểm hiện tại vẫn đang trong một cái vùng ờ, sideways từ 1320 đến 1360 điểm và dòng tiền tiếp tục ờ, suy giảm đến thời điểm đến hết phiên ngày hôm nay dòng tiền tiếp tục suy giảm à, cho thấy rằng là um, cái giao dịch trong ngắn hạn ở thời điểm này nó sẽ cực kỳ khó chịu và cái việc mà lựa chọn cổ phiếu để giao dịch nó sẽ rất quan trọng ở thời điểm này à, do đó thì um, ở đây mình có đưa ra một vài cổ phiếu này anh chị có thể tham khảo trong trong các phiên sắp tới à, thứ nhất là chúng ta có hòa phát này thì chúng ta có thể cân nhắc mua vào ở cái vùng giá 52 cho đến 52.5 đó là cổ phiếu hòa phát 52.5 cho đến 52 à, cho đến 52.5 cái vùng chúng ta sẽ mua vào cổ phiếu này đó thứ hai là cổ phiếu hoa sen hoa sen chúng ta có thể mua vào quanh giá 44 đến 45 rồi à, tiếp theo là gas gas thì chúng ta sẽ chờ cổ phiếu điều chỉnh lại quanh cái vùng 92 đến 94 này chúng ta có thể cân cân nhắc rồi um, PVD chúng tiếp chúng ta phải chờ điều chỉnh quanh cái vùng giá 22 này 21 năm đến 22 à, Nam Long nếu mà phiên giao dịch sắp tới Nam Long vượt cái vùng giá 42.5 thì có thể cân nhắc mua vào phiếu này à, tiếp theo là Kinh Bắc Kinh Bắc nếu mà phiên sắp tới mà vượt cái vùng 44.5 uh, chúng ta có thể cân nhắc mua vàng cổ phiếu này à, tuy nhiên thì ở giờ trong bối cảnh thị trường chung nó đang um, đang không có xu hướng và cái dòng tiền khá yếu nên à, nếu chị có tham gia thì chúng ta thì chỉ, chỉ, tham gia ờ, bằng tiền mặt thôi chúng ta hạn chế sử dụng margin ở thời điểm hiện tại à, để tránh cái rủi ro biến động mạnh của thị trường ở thời điểm này à, cảm ơn anh chị đã ờ, đã đã tham gia đã theo dõi cái video này và hẹn gặp lại anh chị trong cái những cái video review lại thị trường trong à, các phiên giao dịch sắp tới Cảm ơn anh chị.